Xin chào anh em thì à, như hôm trước tôi đã chia sẻ với anh em rất nhiều những đồ chơi câu chuyện như hột công chuyện hay lắp đĩa công chuyện của năm 2020 thì cái clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái kỹ năng đó là kỹ năng nghe hột tài xỉu đang được rất nhiều anh em quan tâm anh em nhé thì để nghe được hột tài xỉu ấy, thì em cần phải luyện tập hay, hay như cái phương pháp luyện tập anh em nhé thì em biết rồi mỗi hột tài xỉu này nó đều có 6 mặt khác nhau thì khi nó rơi đĩa này Đấy, nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau anh em nhé vậy nên mình dựa vấn đề đó để mình à, nghe và mình phân tích đấy mình sẽ chia ra làm âm của đường tài và đường xỉu đấy thì âm đường tài nó như này âm đường tài là khi mặt à, nhất này và mặt nhị này đấy nó rơi xuống đĩa đấy, nó tạo ra cái âm thanh đấy xe thì đồng nghĩa việc là mặt à, ngũ mặt lục ngửa lên thì đấy là âm của đường tài đấy còn khi vào mặt à, mũ này và mặt lục nó rơi nghĩa này đấy, âm thanh nó rất là chu tiếng anh em nhé thì đồng nghĩa việc là mặt nhất mặt nhị nó ngửa lên thì đấy nó là âm của đường xỉu đấy anh em cần nghe quen và anh em phân biệt được âm thanh của mặt nhất mặt nhị khác với âm thanh mặt ngũ mặt lục thì anh em có thể là nghe và phân tích được em nhé thì với kỹ năng nghe này thì anh em là luyện tập được thì em chỉ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 là tôi không chạm tay vào hộp vì như em đã biết rồi hiện nay có rất nhiều những cái loại thuốc cẩn bao dung đấy với những thuốc đấy là người ta không cần phải luồn nắp đĩa quân hộp và đấy người ta chỉ cần chạm tay vào hộp là nó sẽ kết nối với máy bao dung và nó sẽ báo dung cho người ta biết được chính xác tài hay xỉu của em nhé đấy bây giờ có rất nhiều những cái đồ chơi hiệu quả cho nên là anh em à, à, đi chơi em cũng phải chú ý em nhé hoặc những anh em nào là chuyên nắc cái đấy em cũng không nên cho bất cứ ai chạm tay hộp của mình anh nhé thì sau đây tôi chứng minh với em cái nắp cái đĩa của tôi nó hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi là thanh âm châm này này một không hít anh em nhé đĩa cũng vậy này Đấy, hoàn toàn bình thường nhé nắp đây thì nếu là đồ công chuyện anh em thử nam châm này chắc chắn sẽ hít anh em nhé sau khi thử nam châm hít tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em gõ nắp xoay xuyên nhé đĩa cũng vậy đây thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng đang cố gắng tự tay mình kiểm tra thật kỹ cho tôi hột rất là trong nhé vì nó là hột trợ mà anh em anh em cũng lưu ý này nếu nó là một công chuyện đấy anh em xoay à, nhằm phản nát này bao giờ nó gợn đục em nhé em có thể xoay nhiều mặt cho tôi đấy em này hột rất là trong nhé đấy thì như trước tôi, tôi chia sẻ anh em đấy anh em cần phải phân biệt được sự khác nhau của âm thanh của đường tài và đường xỉu thì em mới nghe được anh em nhé sau đây tôi sẽ vừa lắc vừa hướng dẫn anh em luôn thì anh em lưu ý này anh em vào sân chơi đấy anh em phải ngồi 5 đến 10 phút để em nghe quen được âm thanh của cái nắp cái đĩa đấy với bộ hột ở cái sân chơi đấy rồi anh em bắt đầu anh em mới nghe và anh em phân tích anh em nhé đấy, em cũng không nhất thiết là cần phải vội vàng đấy cái tiếng nào mình nghe được thì mình đánh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì cái âm thanh của mặt lục nó rơi xuống đĩa đấy, để tạo ra cái âm thanh rất là chua tiếng thì đồng nghĩa việc là mặt nhất ngửa lên đấy thì anh em đánh xỉu của tôi đánh nhất xỉu của em nhé nhất xỉu này đấy cái tiếng nào mình nghe được thì mình đánh đấy anh em phải lưu ý này em nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột em nhé còn muộn còn những cái âm thanh đầu anh em loại bỏ hết cho tôi vì âm thanh cuối cùng của quân hổ chạm xuống địa đấy mới gọi là cái âm thanh chuẩn anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì cái âm thanh của mặt nhất nó rơi xuống đĩa đấy đấy nó tạo ra một tiếng xè đồng nghĩa với việc là mặt nục ngửa lên anh em đánh nục đánh tài tôi nục tài này anh em vào sân chơi người ta có sóc dài thì anh em cũng vẫn có thể nghe và phân tích được vì sao mình phải nghe được cái âm thanh cuối cùng thì đấy mới là chuẩn còn mình không nghe được mình không đánh hoặc là nhỏ thôi em nhé đấy như cái tiếng này đấy thì cái âm thanh của đường tài đường xỉu rất là ngang nhau đấy thì em có thể đánh tài cái xỉu hoặc bỏ tùy ý nghe như tiếng này tôi bỏ em nhé 12 nút này đấy thì với cách nghe này thì nó cũng chỉ chuẩn xác được đến 80 phần trăm thôi anh nhé chứ còn không có ai có khả năng mà nghe được 100 phần trăm trừ những cái đồ công chuyện ấy đấy thì em mới chuẩn xác được một trăm trăm còn cái kỹ năng nghe này chỉ đạt đến 80 trăm cho nên là cái tiếng nào mình nghe được đấy, không nghe được bỏ em nhé đấy như cái tiếng này đây thì tôi nghĩ đã nghe được cái âm thanh cuối cùng phát ra là của mặt nục thì đồng nghĩa việc là mặt nhất mà nên thì tôi đánh nhất đánh xỉu anh em nhé nhất xỉu này đấy thì là anh em anh em phải lưu ý này khi mà em nghe được âm thanh cuối cùng đấy thì anh em khẳng định được cái mặt nhất này ngửa lên thì em đánh nhất đấy xỉu nhưng mà cái trường hợp này nó bị phản vì chấp nhận thôi em nhé đấy không thể chuẩn xác 100% được anh em nhé đấy đã nghe được chuẩn nhưng mà đôi lúc mình đi ăn thì vẫn bị phản bình thường em nhé đấy thì anh em quan tâm tới những cái kỹ năng hoặc những cái đồ chơi công chuyện hiệu quả đấy có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc là anh em đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ đấy, hướng dẫn anh em anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì à, tôi tiếp tục nghe được cái âm thanh của mặt lục rơi xuống đĩa thì đồng nghĩa việc là mặt nhất nó ngửa lên tôi đánh nhất đánh chỉ anh em nhé đấy nhất nhất thì hiện tại thì cái tiếng này hòa em nhé cũng như cái tiếng trước anh em ạ đấy còn không có ai có khả năng nghe chuẩn xác 100% được đấy vì mình cũng chỉ nghe được cái âm thanh cuối cùng đấy thì đôi lúc là mình vẫn phải bị 10 phần năm là phải anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì à, khẳng định với em chắc chắn là xỉu của em ạ như tiếng này tôi nghe rất là rõ đấy, khẳng định với em 80 phần trăm là xỉu của em nhé xỉu này đấy thì anh em là quan tâm tới những cái kỹ năng nghe của tài xỉu này thì có thể liên hệ tôi hoặc những đồ công chuyện liên hệ tôi đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ với em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video